phân khúc mà dưới 3 tỷ tại thị trường Hà Nội là một trong những phân khúc vàng và được rất nhiều khách hàng cũng như là chủ đầu tư săn đón à, chính vì vậy trong vô vàn hàng ngàn căn nhà trong kho hàng của bất động sản Tuấn 13 chúng tôi thì tôi cũng đã rất là chăn trở và à, đau đáu và đã lọc ra được bốn căn nhà mà tôi tin chắc rằng là khi ngay sau đây tôi à, chia sẻ bốn căn nhà này quý vị và anh chị sẽ chắc chắn à, thấy rằng là ồ sao căn nhà này rẻ vậy ồ sao tốt vậy vậy mà sao chưa bán được thì xin thưa với anh chị là những căn nhà này đều là những căn nhà liên tục cập nhật hàng ngày hàng giờ về kho hàng anh em chúng tôi về kho hàng tại bất động sản Tuấn Hoài Ba thì căn nhà đầu tiên à, tôi muốn giới thiệu à, tới anh chị em cũng như à, quý anh chị quý đối tác à, chính là căn nhà tại phố Lĩnh Nam căn nhà này với diện tích trong sổ đỏ là 21 m à, 4 tầng và mặt tiền 38 thì với thông số 4 tầng mặt tiền 38 à, trong một căn nhà 21 m này là một thông số tương đối hoàn hảo tương đối hoàn hảo với giá bán hiện tại chỉ với 1 tỷ 9 chỉ với 1 tỷ 9 lĩnh Nam Hoàng Mai à, thì căn nhà này anh chị cần chỉ cần phải trả trước là 500 triệu ờ, là anh chị đã sở hữu ngay căn nhà với sổ đỏ chính chủ sang tên ngay lập tức có sự hỗ trợ của ngân hàng hàng hải MSB thì căn nhà này tôi đánh giá là một trong căn nhà là tiềm năng và có tính thanh khoản khá là cao vừa ở vừa cho thuê được đủ hai phòng ngủ hai vệ sinh đó. À, tiếp theo nữa là một căn nhà tại phố Câm Thiên à, tôi thấy với diện tích trong sổ đỏ đang là 40 mét 4 tầng mặt tiền 32 với cái giá chào mà tôi thấy giật mình với, với cái giá đang chào chỉ có 2 tỷ 58 tại trung tâm quận Đông Đa anh chị biết là phố Khâm Thiên Khâm Thiên Đông Đa đi lên phố Hoàn Kiếm sang Ba Đình như về Thanh Xuân hay đi sang Cầu Giấy đều rất tiện mà chỉ với 2 tỷ 58 một căn nhà 40m sổ đỏ 40m sổ đỏ đúng là 40m xin thưa với anh chị là đã có đủ ba ngủ rồi à, tôi đánh giá là một căn nhà này là, là căn nhà khả năng cao là sau cái buổi này ờ, livestream 8 ờ, này thì khả năng là căn nhà này sẽ bán ngay trong ngày mai ngày kia thôi à, chỉ có điều là anh chị có có tự tin và có khẳng định rằng là mình sẽ muốn sở hữu căn nhà này không thôi anh chị chỉ cần phải bỏ ra khoảng tầm 700 à, triệu tiền mặt và anh chị có thể sở hữu ngay căn nhà này à, căn nhà tiếp theo nữa là ở Xuân Phương ở à, Xuân Phương à, tôi đánh giá căn nhà này khá là tốt à, xin lỗi chị căn nhà ở, ở Thụy Phương Thụy Phương 42m 5 tầng mặt tiền 6m tăng chào là 2 tỷ 7 với quý anh chị và đối tác mà đang cần uh, diện tích rộng uh, khu vực tiềm năng đang phát triển đặc biệt là khu vực hạ tầng khu vực Nam Bắc Từ Liêm là một trong những khu vực đang tăng giá chóng mặt đến bản thân tôi là một trong chuyên gia tôi làm việc với chủ nhà hàng ngày hàng giờ thì tôi đánh giá ở khu vực này là khu vực cực kỳ là là tiềm năng và phát triển với giá chỉ có 2 tỷ 7 đây là đang giá chào đã chào 2 tỷ 7 thì anh chị chỉ à, à, bỏ ra là 650 triệu mà căn nhà này ba ngủ cách ô tô chỉ có 15 mét ngay dưới màn hình anh chị à, theo dõi livestream đây thì anh chị có thể nhìn thấy ngay cái dòng chữ đang quảng cáo căn nhà mà mà tôi đang nói với anh chị mặt tiền 6 mét là mặt tiền rất là rộng thoáng và cửa sổ có chắc chắn là sẽ sẽ mở hai bên đảm bảo cho tính năng là một là phòng ngủ hai là bếp Đó. À, căn nhà này thì tôi đánh giá là là căn nhà khá là tốt à, tiếp theo nữa là một căn nhà mà ở phố xóm phố xóm ở khu vực Hà Đông khu Hà Đông phố xóm à, căn nhà này à, là khu vực trong khu vực phân lô phân phân lô của cán bộ và khu vực đó thì tôi nhận định rằng là à, rất hiếm nhà bán à, căn nhà này là 37 mét à, nhà 4 tầng và mặt tiền là 3 mét 3 à, anh chị và quý bạn mà từng nghĩ rằng là căn nhà mặt tiền 3 mét 2 3 mét 3 hay 3 mét 4 3 mét rưỡi là bé thực tế ra nó không hề bé so với một căn nhà tiêu chuẩn mà 32 đến 35 mét thì chiều dài của nó khoảng 10 mét thì anh chị có thể trừ đi cầu thang vệ sinh à, thì ra các diện tích phòng ngủ và à, còn lại là bếp Đó. thì căn nhà này tôi đang nhận định là à, ở khu phố số với 38 mét 4 tầng à, mặt tiền là 3 mét 3 đang chào là 2 tỷ năm đặc biệt là căn nhà này là 4 ngủ đang cho thuê 3 phòng cho sinh viên đó. À, ngay ngay cái khu vực liền kề Văn Phú anh chị chỉ cần trả trước có 700 triệu thôi và tôi đánh giá là căn nhà này rất là rẻ đấy cực kỳ rẻ trong cái phân khúc mà mà mà mà phân lô khu vực này phân lô cách ô tô rất là gần chỉ đâu đó khoảng tầm 5 đến 7 mét thôi mà ô tô gần như gần như là để nói là một căn nhà có một cửa rồi à, thì ở trong à, vô vàn căn nhà tại bất động sản tấn 23 thì tôi đánh giá là có bốn căn nhà tốt nhất và trong phân khúc phân khúc mà à, nhỏ 3 tỷ thì tôi đánh giá là bốn căn nhà này rất tốt thì anh chị có thể tham khảo có thể là uh, uh, chắt lọc và có thể là lựa cái tầm tài chính của mình uh, biết đâu đó là trong uh, trong cái buổi livestream này thì anh chị có thể là uh, giới thiệu cho bạn bè người quen của mình với những căn nhà mà bên tôi đang giới thiệu ngoài ra thì còn, còn rất nhiều và vô vàn những căn nhà khác đây chỉ là một trong rất nhiều căn nhà ngon bổ rẻ mà thị trường Hà Nội đang có cũng như là bên kho hàng của bên bất động sản Tuấn 13 đang có tôi xin ra hết ý kiến à, thế mình có căn nào dưới 1 tỷ không anh ạ à, có căn dưới 1 tỷ có à, kho hàng của bất động sản Tuấn 13 rất rất nhiều những căn 850 triệu cũng có à, tuy nhiên là với khách hàng yêu cầu như thế nào nếu khách hàng yêu cầu là à, phải có sổ đỏ chính chủ rồi là sổ riêng thì cái yếu tố đó là khả năng cao là không có rất rất nhiều khả năng cao không có vì những căn nhà mà dưới 1 tỷ thường là sẽ là những căn nhà không có sổ đỏ là đất uh, thuộc đất nông nghiệp và nhà là sẽ là nhà một tầng nhà một tầng